Các anh em đang muốn tìm hiểu về vấn đề sinh lý nam. Như thường lệ thì hôm nay chúng ta được gặp nhau vào tối thứ hai hàng tuần. Hôm nay tôi xin giải đáp tất cả các thắc mắc của anh em trong tuần qua liên quan đến sản phẩm của chúng tôi là viên sinh lý máy Nhật Khang. Các à, câu hỏi liên quan rất nhiều anh em hỏi là sản phẩm này có công dụng như thế nào, cách dùng ra làm sao và giá là bao nhiêu. Đấy thì hôm nay chúng tôi xin giải đáp tất cả những thắc mắc đó. Sản phẩm viên sinh lý máy Nhật Khang là viên sinh lý đặc trị các vấn đề yếu sinh lý của nam những người sử dụng được sản phẩm này là những người bắt đầu có biểu hiện của việc yếu sinh lý, ví dụ như là à, xuất tinh sớm, liệt dương, rối loạn cương dương, đau thận, tiểu đêm, mất khả năng tự chủ về vấn đề xuất tinh. Đó thì công dụng chủ yếu của viên sinh lý mãnh lực khang là giúp các anh em tăng ham muốn, kéo dài thời gian quan hệ, giảm rối loạn cương dương, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp cho anh em ăn ngủ tốt, khí huyết lưu thông, tâm tinh thần thoải mái thì cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc yếu sinh lý này thì nó có rất là nhiều nguyên nhân và chủ yếu là do cái cái môi trường làm việc cái tâm lý của mình nó ảnh hưởng đến cái việc quan hệ từ đó là à, rất nhiều anh em bị cái tình trạng là bị kích thích dây thần kinh cảm xúc từ đó là chỉ cần là bắt đầu mình hơi hưng phấn một chút là đã bị xuất tinh thì cái sản phẩm này là sẽ giúp anh em tác động và trực tiếp vào cái dây thần kinh cảm xúc đấy giúp cho mình có tâm sinh lý ổn định từ đó là kéo dài thời gian quan hệ à, cải thiện cái lượng um, testosterone trong cơ thể viên sinh lý mãnh khang có thành phần chủ yếu là rễ cây mú tần, chính cái loại rễ cây lẹo thảo loại thảo dược này là sẽ có tác dụng mạnh nhất và tốt nhất bởi vì thành phần rễ cây mú tần này là một cái bài thuốc của người dân tộc giao trên hà vùng hà giang chúng tôi thì bà con dân tộc là đi thì khai thác cái loại cây này về và ngâm rượu để cải thiện cái cái khả năng sinh lý của người dân tộc ở trên đây thì ờ, nhưng mà một số anh em mà không có cái thời gian ngâm rượu và có người không uống được rượu vì thế chúng tôi đã bào chế ra thuốc dạng viên để cho anh em sử dụng cho tiện lợi thì cách dùng là với 3 ngày đầu tiên ấy, thì anh em sử dụng 10 đến 12 viên để làm quen dần với thuốc cho cơ thể quen dần với thuốc sau đó là anh em tăng dần liều lượng lên Mỗi một lần là 15 đến 17 viên uống sau khi ăn hoặc là trước khi đi ngủ 30 phút. Có thể nhai khô như là ăn kẹo. Viên sinh lý nó rất là nhỏ thôi. Đấy khi anh em đây cũng khi anh em nhận được hàng thì anh em kiểm tra giúp chúng tôi là tem mắc đầy đủ này. Đấy, và trong một lọ sản phẩm sẽ có các thành phần như thế này, một lọ thuốc này, một giấy hướng dẫn sử dụng này. Trên đó có cả địa chỉ, số điện thoại của công ty chúng tôi luôn. Đấy, anh em có thể mở hẳn lọ thuốc ra để kiểm tra đấy bên trong là viên thuốc như thế này đây mỗi một lần anh em dùng chỉ cần dùng từng này thôi nhìn thế này chỗ này cũng 20 viên rồi đấy, có thể nhai khô như ăn kẹo luôn đó và một cái lưu ý nhỏ là viên sinh lý này ấy, thì nó tác dụng rất là mạnh cho nên là anh em nào mà có lịch sử về bệnh tim mạch hoặc là bị huyết áp ấy thì cũng nên lưu ý và phản hồi lại với chúng tôi để chúng tôi giảm bớt cái lượng thành phần này đi bởi vì nó tác dụng rất là mạnh có thể là sau trong cái thời gian đầu anh em dùng ấy à, có thể là anh em sẽ thấy cơ thể mình nóng hơn một chút cái sự kích thích và cái sự ham muốn tăng lên một chút đó thì uh, mọi người nên lưu ý về cái cái cái tình trạng sức khỏe của mình wow.